Hello mọi người, chào mọi người quay trở lại màn ảnh của Tiến Thì à, Nói về việc nuôi chim yến phụng nha mọi người Thì à, khi mà nuôi chim yến phụng á Thì à, Đối với người à, đã nuôi lâu năm Thì việc phân biệt chim trống yến phụng trống mái Thì à, rất là đơn giản, rất là bình thường Rất là dễ nhận biết Chỉ cần mắt nhắm mắt mở thì nhìn cũng biết được chim yến phụng con nào trống Con nào mái Nhưng thực tế đối với những người mới nuôi lần đầu những người à, nuôi chưa lâu thì à, phân biệt chim miếng phụng trống mái đó cũng là một vấn đề đó là một cái khó khăn trong cái việc à, à, nuôi chim yến phụng thì à, để bắt đầu nuôi chim yến phụng thì muốn nuôi sinh sản được thì phải biết được chim yến phụng con nào trống con nào mái thì đúng một một trống một mái thì chúng ta ghép lại thì nó mới sinh sản được chứ chúng ta cứ nuôi nhiều khi hai con mái trong một lòng tới hồi nó đẻ thế đẻ nhiều quá đổi thừa chim nhà mình đẻ nhiều nhưng thật sự đó là hai con chim mái hoặc ngược lại nuôi hai con chim trống trong một lòng cứ uh, nuôi hoài chả thấy nó sinh sản cứ ăn mà ị không ăn mà ị ăn ị ăn ị không mà cũng uh, hôn nhau nó cũng gật gù với nhau đến gần nó quấn quýt với nhau nhưng mà thật sự thì đó không phải là hai con chim một con trống một con mái nhưng mà đó là hai con trống thì hôm nay tiến muốn chia sẻ cùng với mọi người thực tế về việc uh, nuôi chim yến phụng và cách phân biệt chim uh, trống mái thì giờ tiến đang ngồi ở trước nhà thì chuồng chim là nằm ở về phía sau giờ này mời mọi người cùng tiến đi thực tế ra ngoài chuồng chim xem à, chim miếng phụng trống máy nó làm sao à, nhận dạng chim miếng phụng bóng máy ở chỗ nào bây giờ chúng ta cùng nhau đi nhé mọi người à, giờ này thì à, ngoài trời đang à, mù mịt và xám xịt đang chuyển mùa nhé mọi người đang à, chuẩn bị mưa nè vừa mới râm râm à, xong vừa mới à, mưa mát qua thì à, chuồng chim của Tiến đã che chắn rồi lại hết rồi tối thui luôn đó che chắn lại hết rồi thì tiếng đang ngồi ngoài chuồng chim vừa mới quay cho mọi người xem quan cảnh xung quanh thì à, ngồi ngoài chuồng chim thì à, đi thực tế à, về việc chim ấn phụng cống mái thì sau đây tiến sẽ đi tới lòng và bắt một con chim bất kỳ ngẫu nhiên để chia sẻ cùng mọi người cách nhận dạng chim miếng phụng trống mái chúng ta nhìn vào đâu và nhìn vào chỗ nào để chúng ta có thể biết được con chim miếng phụng nào là trống và con chim miếng phụng nào là mái giờ Tiến sẽ đi bắt một con nhé mọi người đây là trên tay Chiến có một con chim miếng phụng ờ, màu vàng chanh màu vàng nhé mọi người mà vàng này là vàng chanh chứ không phải là màu vàng vàng kia thì ờ, để phân biệt được chim miếng phụng trống mái chúng ta nhìn vào đâu thì tiếng chia sẻ với mọi người chúng ta nhìn ngay chỗ này nè cái mũi nè nó phần mũi nha mọi người ở đây đó chúng ta sẽ nhìn vào cái này nè ngay chỗ này cái chỗ xanh xanh này nè thì đối với ờ, con chim trống á, thì chúng ta nhìn vào ngay phần mũi chỗ này màu xanh có nghĩa là chim trống hoặc một cái màu nữa đó màu hồng đó là con chim trống vậy nhé mọi người à, còn con chim mái thì nhận dạng như thế nào con chim mái cũng nhận dạng và nhìn vào chỗ này cũng ngay cái chỗ vị trí này nè ở phía trên cái mỏ là có cái cục xanh xanh này nè có hai cái lỗ ta kêu bằng lỗ mũi thì chúng ta nhìn vòng vòng đó thì chúng ta sẽ biết được chim yến phụng trống mái đó đó là chỗ để điểm và nhận biết của chim yến phụng cực kỳ đơn giản yến phụng ờ, Việt Nam cũng vậy yến phụng Hà Lan cũng vậy hay là dòng yến phụng khác thì cũng phân biệt bằng cái lỗ mũi này đối với dòng yến phụng thì nó khá là dễ phân biệt trống mái chúng ta chỉ cần nhìn đây đó, bên trong mà chúng ta đang nhìn trong hình ảnh đó là một con chim miếng phụng trống và con chim miếng phụng mái thì chúng ta thấy là cái con màu vàng đó chúng ta nhìn cái mũi thấy không thì cái mũi của nó là mũi màu hồng đó thì đó là con chim trống và con chim kế bên đó là con chim mái chúng ta tiếp tục tới cặp tiếp theo mọi người nhìn thấy con chim màu xanh không mũi nó màu xanh đen không con chim màu xanh lỗ mũi màu xanh đen thì đó là con chim trống tiếp tục qua tới con bên này nó cái con đang đậu trên kèo đó cái mũi nó chúng ta nhìn thấy mũi màu xanh không đó chính là chim cống thì à, khi mà chúng ta nhìn như thế này chắc có lẽ khó khó khó có thể hiểu được thì tiếng mọi người sẽ đợi đi tiếng bắt ra từng con và tiếng quay cho mọi người xem cận cảnh luôn này à, trên tay của tiếng đang cầm một con chim miếng phụng màu xanh nha thì à, cầm như thế này rất là dễ xảy đây chúng ta nhìn thấy à, màu xanh thì cái lỗ mũi của nó cũng màu xanh nha mọi người ở mũi à, chúng ta nhìn vào phần mũi nè phần chỗ này nè đó là chúng ta biết được à, phân biệt chim yểm phụng trống máy là vị trí đó đó tiếng đang cầm mà con chim nó rung rung rung rung rung rung rung cái tay tiếng luôn nó sợ hay sao đó. đó này là con chim trống nha mọi người đây tiếp tục tới một con xanh chim yểm phụng trống uh, xanh két nó đụng lông này Ây da, nó cắn mọi người đây chúng ta cũng nhìn tiếp tục nhìn vào phần mũi của nó đó thấy mọi người thấy cái lỗ mũi nó màu xanh không đây là chính là con chim trống đó ở đây là một con chim ờ, yến phụng màu vàng chanh nhé mọi người con này sao nó cắn quá cắn đó thì con ờ, màu vàng chanh thì cái mũi của nó cũng là mũi màu xanh nhé mọi người đó chúng ta nhìn thấy cái mũi nó không mũi màu xanh đó này là mũi đó nè đó cũng là một chim trống thì chúng ta sẽ tiếp tục tới con tiếp theo rồi bây giờ tới ờ, trên tay tiếng có cầm một con chim trống màu xanh mà xanh này không biết kêu xanh gì nữa thì chúng ta quan sát cái mũi của nó thì đây là phần mũi của nó nha mọi người thì mũi nó cũng là màu xanh giống như những cái con lúc nãy bây giờ tiếng vừa mới đang chọn những con màu xanh cho mọi người nhìn thấy những cái gam màu nào thì nó sẽ đi với cái mũi màu xanh và những gam màu nào nó sẽ đi với mũi màu hồng đó ấy da ấy da, ấy da. nó cắn nó nha mọi người thì chúng ta sẽ đổi tiếp tục con khác nha mọi người ở này thì à, trên tay tiến đang cầm một con chim ống phụng màu vàng nhé mọi người nãy giờ toàn là màu xanh không giờ mình chuyển qua tông màu vàng thì khi mà tông màu vàng thì cái mũi nó sẽ đi cái con màu khác mọi người thấy cái mũi nó không màu hồng nè màu hồng đó đó là cái mũi của con chim màu vàng nha mọi người là chim trống luôn nhé mọi người là chim trống á chúng ta sẽ tiếp tục cái con tiếp theo nha rồi bây giờ trên tay của Tiến là cầm một con chim trắng nha mọi người à, tôi Tiến lấy hết tất cả các màu của chim cho mọi người biết trống máy làm sao đây là con chim màu trắng thì à, tới à, con chim màu trắng thì chúng ta cũng nhìn vào ngay cái mũi của nó để chúng ta nhìn thấy nha đó cái mũi nó cũng màu hồng nha mọi người đó mũi nó màu hồng đó là một con chim trống đây là một con chim mái màu vàng vàng này lam lam tùm lum á nó cắn quá cắn đó, đây là con chim mái nha mọi người thì chúng ta chỉ nhìn vào cái mũi của nó chúng ta phân biệt để à, giới tính của nó mọi người thấy cái mũi nó không đây là cái mũi của nó nó rồi mọi người nhìn rõ nhất có thể đó đây là con chim mái nha mọi người này là trên tay của Tiến đây đang cầm một con chim mái màu trắng đây là chim mái nhá để nhận dạng thì chúng ta cũng nhìn vào phần mũi ngay vị trí này nó à, sẽ xây qua xây lại cho mọi người nhìn mũi con này cũng không khác gì mũi con lúc nãy lắm nhé mọi người đó đó là chim mái này là em chim mái màu xanh két ta cũng vậy thôi nhìn vào ngay mũi nó mình thấy mũi nó không chúng ta nhìn thấy là mũi của nó là mũi màu trắng nha mọi người thì đó là một con chim mái tóm lại là chim trống á, thì là mũi màu xanh cùng với mũi màu hồng đó là chim trống còn chim mái á, thì nãy giờ chúng ta bắt xem ba con hay bốn con gì rồi đó là một con chim màu mũi màu trắng trắng mà là trắng đục thì nãy giờ chúng ta con nào cũng như con nấy thì mọi người cứ phân biệt được chim trống ở à, mũi màu hồng à, mũi màu xanh thì còn cái màu nào không phải màu hồng màu xanh có thể đó là chim mái thì chúng ta quạt ngược lại chúng ta có thể nhận dạng được chim mái là cái mũi màu trắng đục thì cái nào không phải trắng đục á, thì là chim cò đó là như vậy thì bên cạnh đó ờ, một con chim mái có một cái mũi khá là cá biệt thì ờ, tiến sẽ bắt một con chim mái đó chỉ có mỗi một cái màu đó là cá biệt đó là chim mái thôi hiếm lắm mà lâu lâu mới có một con như vậy thì giờ tiến sẽ bắt cái con đó đi cho mọi người xem ở đây là cái con chim mái lỗ mũi cá biệt nha mọi người có nhìn thấy cái lỗ mũi đó không lỗ mũi màu nâu đất màu xám xám gì màu tím tím gì tiếng chả biết màu này kia màu gì nữa mình thấy không với con này cái chân nó bị chút đỉnh nấm mà tiếng chưa có trị nè tiếng chưa có thời gian để trị đó nó bị nấm nó hơi làm lam lên trên tới mỏ rồi rồi tiếng sẽ bắt một con khác nữa cái mũi giống như vậy mà nó đã sạch sẽ hơn con này cho mọi người xem đây là một con chim màu vàng chanh nhé mọi người đó, chim mái nha đây chúng ta nhìn vào cái mũi của nó đó mọi người thấy cái mũi nó không màu xám xám màu nâu đất gì tiếng kêu màu này tiếng không biết kêu màu gì đó như này là chim mái nha mọi người đó là trường hợp cá biệt thôi thường chỉ có màu trắng đục thôi những màu này à, như cái hào mọi người đang xem đây á thì là màu này rất là hiếm quá đẹp đó mọi người nha ơi và đó là những cái à, hình ảnh về những chú chim yến phụng trống mái nha mọi người thì à, chim trống mà tóm lại một lần nữa chim trống thì à, phân biệt chim trống mái chúng ta nhìn vào phần mũi của nó thì à, màu xanh và màu hồng đó là chim trống và màu trắng đục đó là chim mái và một cái trường hợp cá biệt đó là màu xám xám màu nâu nâu gì đó thì đó là con chim uh, mái màu màu màu nâu vậy nhé mọi người thì ờ, khi mà chúng ta nuôi chim yến phụng á đừng có vội vàng để biết giới tính nó quá tại vì khi con chim nó chưa có trưởng thành nó có nghĩa là nó còn bị ờ, thiếu nhi ờ, có nghĩa là chưa đủ tuổi để trưởng thành thì nó sẽ không trổ một cách rõ ràng thì để biết được một cách chính xác nhất 100% thì chúng ta phải đợi nó trưởng thành tầm khoảng 2 tháng trở lên ví dụ chúng ta mua về chúng ta nuôi tầm khoảng 2 tháng 3 tháng trở lên thì có thể biết được khoảng 90 trăm hơn 90 95 trăm nhưng đôi khi có một số con cá biệt nó chậm phát triển hay làm sao á thì khoảng một ba tháng chúng ta cũng vẫn chưa biết nhưng khoảng 4 tháng 5 tháng chúng ta mới biết được trăm trăm chắc chắn trăm trăm vậy nhé mọi người thì à, khi mà chúng ta nuôi chim yến phụng đừng quá vội vàng để biết ừ uh, chim yến phụng nhà mình là chim trống hay chim mái chim còn rất non thì chúng ta khó có thể phân biệt được đôi khi chúng ta nhìn lúc mà còn non á, lúc mà nó mới vừa đầy đủ lông chúng ta nhìn thì không thấy nó là trống nhưng ờ, tới một thời gian nào đó nó phát triển nó trưởng thành đầy đủ nó lại biến thành mái hoặc là ngược lại chúng ta ban đầu chúng ta nhìn thấy đó là mái sau một thời gian chúng ta nuôi nó lại biến thành trống chứ đó thì không có nói được thật sự đối với những chim tơ chim mà cỡ tầm một tháng hai tháng tuổi gì đó chim mà vừa mới đủ lông vừa tự biết ăn được thì tiếng bảo đảm với mọi người chỉ một số con cá biệt nó phát triển sớm thì nó mới phát triển đầy đủ lên cái phần mũi của nó nhưng mà thường thì à, không có con nào nó có thể trổ đầy đủ hết và cho dù có người nuôi chim lâu năm cỡ nào thì nhìn vào cái phần mũi của nó khi mà nó chưa phát triển đầy đủ cũng chẳng biết được nó là trống hay mái thì do vậy tiếng chia sẻ cùng với mọi người khi mà mọi người nuôi chim miếng phụng đừng có vội quá để biết là chim trống chim mái đừng có nôn quá thì trước sau gì cũng phải biết thôi cố gắng đợi đi vậy nhé mọi người tiến sẽ kết thúc video tại đây à, hãy đăng ký kênh của tiến cũng như à, like và chia sẻ để mọi người cùng xem chào mọi người nhé